Dạ, kính chào quý anh chị, quý nhà đầu tư đã quay lại với kênh chứng khoán của Tuấn Tú TTF. Thì hôm nay à, chúng ta sẽ làm một cái video về review về thị trường ngày mai ngày 23 tháng 8 thì sẽ có những nhiều sự chú ý. Thì trước khi vào đầu video thì à, à, kính, mong các anh chị à, xem video của Tuấn Tú thấy video này hay ý nghĩa thì hãy cho mình một subscribe và hãy gửi những video này cho tới những người mà anh chị à, cảm thấy là họ cần những video như vậy. Cảm ơn các chị đã à, xem à, video ngày hôm nay của mình thì chúng ta sẽ đi trực tiếp vào video ngày hôm nay để review à, thị trường ngày hôm nay thì các anh chị thấy là hôm nay là thị trường là có 326 mã giảm đúng không ạ 326 mã giảm 130 mã tăng và hôm nay thị trường viên index giảm là 8,75 điểm tương đương với 0,63 phần trăm nước ngoài quay quay ngược lại bán ròng 228 tỷ đồng à, tự doanh thì à, mua ròng à, mua mua ròng nhẹ 772,36 tỷ đồng đó là về à, review thì à, sơ chơi qua thị trường hôm nay thì các bạn hôm nay các anh chị thấy có thể thấy được là <clears throat> hôm nay là à, cổ phiếu BCM là cổ phiếu kéo thị trường chính hôm nay thì à, hôm nay có giai đoạn mà BCM tăng trần tăng trần và ở chiều ngược lại thì VIX là một một trong cổ phiếu mà kéo làm thị trường đi lùi rất là sâu rồi à, đây thì hôm nay các bạn thấy là thị trường nó nó nó đạo chiều giảm nó đạo chiều giảm đúng không ạ thì à, ờ, tuần trước á, thì mình có nói về thị trường à, mình có mình nói có nói các bạn rồi à, thị trường à, tuần này khả năng là nó khả năng nó xấu chính vì vậy mà mình khuyên là mình đã đưa ra lời khuyên các chị là hạn chế tỷ trọng mua hạn chế tỷ trọng mua những cái phiên gần đây từ bắt đầu từ những giai đoạn phiên này, này phiên ngày thứ năm rồi mình đã các chị hạn chế rồi tại vì thị trường có những dấu hiệu mà nó nó không còn thanh khoản nó thấp mà cái thứ hai là nó có dấu hiệu đảo chiều chính vì vậy mà thì uh, <clears throat> hôm nay các bạn thấy là cái giá trị là đâu đó khoảng 15.000 tỷ 15.000 tỷ đúng không ạ nhưng mà hầu hết cái lực bán nó rất là mạnh được bán từ đầu phiên cuối phiên luôn đấy thì đối với thị trường ngày mai mình mình à, thị trường ngày mai khả năng cao là nó vẫn sẽ giao động trong đoạn này biến động trong biên hẹp đoạn này đấy từ đoạn này trở xuống này này tức là không có không có hồi lên đâu các chị nha khả năng khó mà hồi được thì uh, ngày mai á, thì khả năng đầu phiên đầu phiên nó sẽ tạo một cái gap down đầu phiên sẽ khả năng tạo khả năng cao nó tạo một gap down đi xuống và trong phiên có những nhịp hồi lên và sau đó cuối phiên là kết phiên mới là chỉnh xuống nha thì à, giai đoạn này á, thì các anh chị nên hạ thì trọng xuống khi mà thị trường là nó có những biến động thì anh chị nên hạ thì trọng xuống một là bảo toàn lợi nhuận hai là bảo toàn vốn đấy để à, nếu anh chị nào có lại rồi hãy canh canh mà chốt lại đi chốt lại đi cái giai đoạn giai đoạn này thực sự là rất khó khăn để chúng ta kiếm được lại thì anh chị nên bảo toàn cái lại cái lại cái lợi nhuận mình trước đã rồi sau đó nếu khi thị trường mà nó hồi lên hoàn toàn nó nó nó hồi lại hoàn toàn là các chị mới yên tâm mua được không có muộn đúng không ạ thì khả thì khả năng thị trường ngày mai là sẽ có những phiên biến động là như vậy rồi à, chúng ta sẽ đi vào một số nhóm ngành nhóm cộ mà nó đáng chú ý ở, ở giai đoạn gần đây thì các chị à, chúng ta định đầu tiên là chúng ta đi vào dòng uh, bất động sản bất động sản đúng không ạ bất động sản hôm nay các bạn các anh thấy chị thấy là EDG EDG hôm nay là nó siết nó siết nền nó bật lên này thì hầu hết tất cả cổ phiếu giai đoạn này nó đều đi theo kiểu cái mô như này đúng không nó đi thành khoản nó giảm dần này đúng không nó siết nền đồng thời nó siết nền thì những cái những cổ phiếu như vậy là những cổ phiếu mà anh chị đáng để quan tâm để mua nhưng mà nó không rơi quá mạnh nha nó không rơi quá mạnh nó không đáng tin nữa thì hôm nay EDG là tăng 7,84 phần trăm thì à, đối với thằng HNX thì chưa phải tăng trần nhưng mà đối với thằng à, Jose thì nó đã đạt tăng trần rồi và cái, cái một cái cây bật lên rất là tốt tuy nhiên IDG đối với cây này không phải là cây mua đâu nha anh chị nào mình không khuyến nghị à, các chị mua cây này bởi, bởi vì thị trường chung hiện tại là khả năng cao là cây này nó sẽ bị fail nó bị fail Đấy, nó không nó khả năng cao nó sẽ bị fail đúng không ạ khả năng rất rất cao tại vì thì được chung nó chỉnh thì cái này nó có thể rớt xuống rồi đó rồi thứ hai cổ phiếu thứ hai là Nam Long Nam Long hôm nay các chị thấy là nó nó hồi một cái phiên gần như phụ định cây ngày hôm qua tuy nhiên thì biến động của thị trường uh, hiện tại là rất khó lường cho nên cái cây cái cây hồi này nó không đáng tin nhỉ cái hồi này nó không đáng tin đâu nếu như mà giai đoạn thị trường đắp trên thì cái cái đoạn cái hồi này nó rất là đáng tin nhưng cái giai đoạn này nó không không đáng tin đâu các chị không nên bắt đáy không bắt đáy đoạn này rồi đây mà cái thanh khoản cái học cái phiên hồi của nó thì cái thanh khoản nó cũng thấp nữa cái thanh khoản nó chỉ đâu đó chỉ khoảng là uh, <clears throat> khoảng à, bảy trăm à, một ngàn bảy trăm cộ thôi một ngàn bảy trăm cộ nó không đáng tin rồi cổ phiếu tiếp theo là dòng là cổ phiếu long hậu long hậu thì hôm nay có một phiên bật lên này phiên phiên hồi lại ấy, nhưng mà thì à, mình thấy là nó là thuộc pha đào trành ngắn hạn cố hồi của cố hồi của nó thôi đúng không ạ thì cái về cái tiền hướng dài hạn thì nó vẫn đi lên nhưng mà cái nó sẽ tăng chỉnh ngắn hạn và hiện và cái quan trọng nhất là thì các cái yếu tố về thị trường chung nó đang có dấu hiệu ờ, dòng tiền nó yếu đi đấy các chị nên cân trọng mà khi mà mua mới tất cả cổ phiếu giai đoạn này rồi IDC uh, ờ, IDC là một trong những cổ phiếu mà mình đang nắm ở thời điểm hiện tại thì sáng nay mình có chốt còn uh, à, bán còn uh, à, SAB rồi thì mình uh, thật ra thì nó vẫn chưa có xấu nhưng mà mình nếu như thị trường nó thì được chúng ổn thì mình vẫn giữ nhưng mà uh, đối với phiên như vậy thì trường chung nó có biến động như vậy thì mình mình ưu tiên là bảo toàn cái phần lợi nhuận trước nếu còn cổ phiếu SAB á đây thì SAB hôm nay sáng nay thì nó giảm nhiều nhất thì giảm có khoảng hai một phần trăm một phần trăm nữa thì về cốt phiên kết uh, kết phiên thì, thì nó lùi lên là giảm còn có 0,51 phần trăm thôi đúng không ạ còn đối với IDC IDC là một trong những ít cổ phiếu mà mình cầm ở thời điểm hiện tại thì uh, đối với IDC ấy, thì nó vẫn hiện tại là trạng thái của nó vẫn ổn ổn nha trạng thái của nó vẫn ổn và cái cây này là một cái cây khối lượng vào khá là lớn khá là đáng tin tuy nhiên uh, để mà mua mới IDC thời điểm hiện tại mình nghĩ là các bạn nên cân nhắc lại cân nhắc lại cân nhắc lại mua mới IDC như cây hôm nay hoặc cây ngày mai đó bởi vì ờ, theo mình theo như mình nghĩ là thấy các bạn đến đợi các yếu tố thị trường chung nó ổn định lại hoặc là khi mà thị trường chung nó cắm mặt xuống nhưng mà IDC ấy, nó vẫn đi lên thì lúc đó là nó mạnh thị trường chung lúc đó chúng ta mới xem xét giải ngân còn bằng ngược bằng nhược bằng không là mình nghĩ các bạn nên bảo toàn lợi nhuận nó ưu tiên hàng đầu đối với cổ phiếu này rồi à, kinh bắc kinh bắc hôm nay là một cái pha hồi mình nghĩ là rất là đáng uh, đáng mừng đúng không ạ vì uh, kinh bắc ờ, nếu mà không tính ba cái giam này thì cái, cái cái này là một cái cây nhìn rất là rất là đáng tin cậy này tuy nhiên nó đặt một phát về đây ba cái liền là mình cũng rất là hơi lo lắng về cái độ cổ phiếu này đúng không ạ thì hôm nay một cái hồi của nó thì uh, khả năng cao á nếu là mình mình vẫn thể có thể ngày mai mình phải cắt lỗ cắt lỗ cái này con này rồi à, HDC HDC hiện tại nó đang cái trend cái cái trend đi lên đó, nó nằm vẫn bám trên đường à, nằm trên đường à, đường giá này nằm vẫn trên trên đường 10 á 30 thì nó cũng rất đáng tin thì anh chị có thể một là cân nhắc hai là chốt lời bớt đúng không ạ giá mua 47 target 51 này đặt target có thể anh chị cân nhắc bán tùy các anh chị nha đây là mình à, mình mua các bạn mình mình view các bạn mua đây thì hôm sau nó chỉnh về đây thì các bạn có thể mua được những cái tốt hơn đúng không ạ các bạn muốn những cái tốt hơn thì hôm nay mình nghĩ mình nghĩ cho các bạn kiếm được khoảng khá khá rồi đúng không ạ lời cũng được 15 phần trăm rồi có thể cân nhắc chốt được đối với con à, HDC này được rồi và Hà Đô Hà Đô hiện tại nó đang, à, quay lại rũ nha rũ nha các anh chị các anh chị à, có thể đưa cổ phiếu nào vào danh mục theo dõi và nhưng mà đối với thì những mua mới hai ba phiên tới đây thì không nên không nên mua mới đúng không ạ không nên mua mới ờ, đối với Hà Đô đợi nó đã đợi nó xong đã đợi phiên ngày mai có nó phản ứng như thế nào đã nếu như không ờ, không gặp thị trường yếu thì mình nghĩ cổ phiếu Hà Đô có thể mua được ở giai đoạn này rồi uh, ờ, NHA NHA thì uh, nó đang đi lên và hôm nay có một cái cây mà nó lực bán hàng khá là mạnh ạ rồi uh, Nova Nova giai đoạn này theo một quá trình đi lên hiện tại nó đang lịch trình lịch trình mình nghĩ khả năng nó thể tích lũy tái tích lũy ở vùng vùng trên này vùng trên này và có thể khả năng sẽ cắm mắt xuống đây CAI CAI thì CAI các bạn có thể thấy là nó đang ờ, tái tích lũy trở lại cũng chưa xấu chưa thì có thể là xấu chưa xấu nhiều Đấy. À, CKG CKG thì con này thì ờ, các bạn mua đợt trước mình nói chị các bạn mua cái này này mua cái này đúng không ạ thì 21 hiện tại là vẫn có lời rồi thì hàng về mình nghĩ mình nghĩ là các anh chị thoải mái có lời rồi đúng không ạ có thể bán được rồi chốt lời được rồi đối với KCKG nha à, tiếp theo là cổ phiếu đất xanh đất xanh hiện tại nó đã quay bách test về vùng nền rồi nó bách test về vùng nền và nếu mà chuyện xấu thì nó vẫn chưa có chỉ có quá xấu tuy nhiên thì à, nếu như mà không có gì à, nếu như đối với thị trường mà trạng thái yếu như vậy thì mình nghĩ các bạn nên hạ tỷ trọng đối với đất xanh à, Ditch đeo xích Dixel thì Ditch hôm nay là tạo một cái cây dụ rất là nặng như vậy nặng như vậy thì mình nghĩ các chị nên hạ tự trọng đối với Ditch thì bữa à, trước mình thấy Ditch đoạn này nó khá là ổn nhưng mà hôm nay nó tạo một cái phiên rủ như vậy thì các chị nên cẩn thận nha với Ditch Sell và cũng tương tự như vậy Quả Wow, Sell nó rất ghê quá nó rất một cái cây cực kỳ ghê rất 67 phần trăm 6,7 phần trăm một cái cây một cái von rất là lớn và khối lượng lớn nữa này à, đối với những cái cây như vậy mình nghĩ các chị nên chấp nhận cắt lỗ thoát thoát khỏi cổ phiếu này đã tại vì nó xấu trạng thái nó đang trên trạng thái xấu rồi từ ờ, đâm thăng thông qua MA 10 và xuống khỏi MA 20 nữa rồi đối với đối những cổ phiếu như vậy là không nên giữ nữa à, tiếp tiếp theo là dòng chứng khoán chứng khoán thì hiện tại là có một số cổ phiếu nó còn tạm giữ được đúng không AGR này AGR hôm trước các bạn nào hỏi thì mình có nói là mình không thích cái cổ phiếu này thì tại vì à, mình đánh nó mấy lần rồi nhưng mà tại mình thấy đoạn hai nó yếu thì đoạn này nó lên được cũng khá là ôn loạn đối với có phải AN AGR này nếu mình mua đoạn phía trước này hôm nay có lời mình cũng sẽ bán bán khi thị trường yếu là phải bán Đấy, ưu tiên bảo toàn là những cái này VX VX thì nó cứ lên cứ lực hưởng lực hưởng lực hưởng đi lên như vậy ạ nó không có nó nó không có biến đổi quá nhiều nhưng mà nó cứ mỗi ngày đi lên một ít mỗi ngày đi lên một ít đấy với trong này các bạn thấy là tăng chỉ khoảng 1,37 phần trăm thôi nhưng một ngày cứ tăng một chút chút chút chút, chút vậy Đấy, tăng 37 phần trăm rồi từ vùng đi lên vùng nền của nó à, SBS SBS thì hiện tại nó còn chưa có xấu nữa nó chưa có xấu Rồi khuyến nghị để hàng mà mang hàng về các chị cần canh xử lý nha canh xử lý đối với SBS này à, VSD VSD thì thôi à, ờ, HCM đi HCM thì mình nghĩ là đây hàng mua các bạn nào mua hàng về hôm nào mua cái này thì hàng về thì các hôm nay là hàng về rồi các chị có thể cân nhắc bán được rồi thoát hàng được rồi đối với HCM và BSI cũng vậy BSI thì ờ, đây mình có được các bạn bạn nào mua cái này mình nó không mua đối với BSI tại vì nó nó đạt một trạng thái như vậy rồi đúng không không mua đòi mua đuổi nữa mình rất là ngại để, đối với cái vậy đối với BSI các bạn mua những cái đoạn cây như vậy hàng về độ lên bán đẹp SSI à SSI thì nó hiện tại thì nó đang ở vùng đề nó cũng chưa có gì xấu cả à, tuy nhiên thì nếu mà thị trường chung nó yếu thì các chị cứ nên hạn ưu tiên hạn trọng cái đã rồi VCI VCI đoạn này thì mình nghĩ là nên hạn thị trọng chưa nên mua mới đối với VCI bạn anh chị nào mua hàng mua hàng lỡ mua rồi thì đợi thôi đợi về hàng về xử lý rồi à, đối với SHS thì SHS hôm nay là nó có ra cái thông tin là nó cắt margin cắt cái margin cho nên là nó rớt một cây rất là khủng khiếp các bạn nó rớt một cây nhìn thì nó xanh thực ra thì nó giảm rất là nhiều nhìn thì một cái nến xanh nhưng mà nó nó nó xuống hở gáp á, cho nên nó bật lên thì à, thì chung quy lại thì nó vẫn giảm lên 7,48% trăm Đấy. thì à, đối với cây này à, thì các bạn nên cân đối với cổ phiếu này nha rồi À, cảm ơn cái các anh chị đã xem video ngày hôm nay của Tân Tú thì anh chị nào thấy video này hữu ích và hay thì hãy cho mình một lượt subscribe và giới thiệu uh, cái kênh youtube của mình cho đến những bạn bè của anh chị và giới thiệu những video này cho bạn bè của anh chị uh, những người mà cảm thấy họ cần họ cần họ cần đến kiến thức như vậy họ cần đến thông tin hữu ích và và đến đầu tháng 9 này thì Tuấn Tú có mở một lớp uh, học về chứng khoán thì anh chị nào muốn tham gia thì nhanh tay đăng ký với Tuấn Tú nha cảm ơn các anh chị đã lắng nghe video ngày hôm nay của mình xin chào và